nội bộ đi khỏi lên xe kế bên mình à, đang có mặt tại à, hẻm 77C à, nha cô chú anh chị đường Phạm Ngũ Lão vào cả nhà nha chào bạn Dương Minh Phước chào bạn Đặng Xuân Mai nha chào My Vũ hôm nay thì à, kết hợp với à, bên à, khu vực chính quyền địa phương và công an khu vực để hỗ trợ cho bà con ở đường Phạm Ngũ Lão gồm 4 hẻm hẻm 77C hẻm 43 và hẻm 1 này là hẻm 77C ờ, nha đường ờ, Phạm Ngũ Lão nha hôm nay thì ờ, với sự kết hợp cùng với anh Trường bên phía công an phường phường này phường gì ta phường Thế Bình quá nói chung là bên phường của đường Phạm Ngũ Lão đó Phước chỉ biết cái đường Phạm Ngũ Lão thôi còn phường thì không có không biết phải nữa Vậy chọn nào anh Trường? Em Trường cái sách chọn cuối luôn á. À chọn cuối luôn phải không? Ừ, ờ, cái này là phường mình phường gì ta? Thái Bình. À phường Thái Bình. Phường Thái Bình. té hay gì dấp hay gì ở đây để chọ này có mấy ờ, các ờ, bạn các anh ở bên mạnh thường quân đến ủng hộ giúp đỡ cho chúng ờ, ta kia nhà trọ mỗi phòng à, mình à, đại diện một người thôi nhé có gì nói không dạ anh đồng ơi sắp xếp cho từng phòng ra ừ, ở đây là bao nhiêu phòng ạ à? 14 phòng 14 phòng vậy xuống 14 phòng xuống 14 à, phòng mỗi phòng đại diện một người lấy một phần quà thôi một phòng đại diện một người thôi chưa để từ từ còn để lấy lấy gạo nữa từ từ chừng nào xong rồi tôi nhiêu rồi chưa chưa chị chưa từ từ từ từ đi chừng nào tụi em nói nhận thì mình hết nhận kêu xe nó nặng đi nói à, 14 bao gạo lên 14 bao gạo đi hỏi vô nữa đây để anh ra ngoài anh nói cho cưng kinh này cưng xuống đi xuống gao xuống đồ đi tới đó được rồi 14 bao đậu đây đi kinh 14 bao gạo 14 bao gạo 14 gạo để dưới đi nó nặng gạo để dưới đi để sát nặng luôn á được rồi được rồi dây được rồi ờ rau củ để dưới đi đúng rồi Đủ 14 bao chưa? Chịu, biết gì heo ăn cơm vừa vừa thôi ha Rồi, ok Rồi, đúng rồi Mỗi người sẽ lấy uh, bịch đó với bịch uh, bịch uh, trứng mì với chao với bịch uh, rau củ với bao gạo được được cũng được chuyện chị đông cô mỗi phòng đại diện một người thôi nha rồi rồi không rồi tới người khác ra nói tiếp nhau mở phòng một người đâu rồi giao luôn giao mở phòng một người đại diện một người ra Hello. Hi đúng rồi đúng rồi anh ra đi rồi anh bước ra đây đi gặp trường ngoài này nè thì bước ra gặp trường ngoài này còn cái này hay với còn không còn không còn ai trong không Cô con không ăn được chứ nó chưa về tới Cảm ơn <laughs> Rồi Dạ dạ dạ à, Nước ngoài ờ, hay vậy Hàng chi Rồi có gì gửi cho anh giùm em nha giáo viên dạ rồi giờ mình vòng qua hẻm 43 phải không anh hai hẻm nào nữa cái hẻm cũ hồi nãy nó còn mấy người đó cái hẻm chưa cái hẻm nãy còn thấy tròn không để trong đây cái hẻm ờ, bốn tiếp tục nha cô chú anh chị mình ờ, qua bên hẻm 43 ờ, nha gì hạng 43 hả đây mình loại bộ đi ha ra tới đầu hẻm rồi cho nó gần ra tới đầu hẻm mình sẽ lên xe rồi mình sẽ đi tiếp nha phước chào của chú anh chị nha dạ anh anh ở đâu anh ở nhà cậu nè em ờ, em ờ, chuẩn bị sẵn ở đây để cho cái bên ờ, cảnh sát khu vực họ chỉ anh không em cũng không biết nữa bữa nay em chuẩn bị sẵn đi đồ đồ đủ để cho bà con à lạ lạ thì em em không dám cho đưa tại vì hôm nay thì anh em mình đang kết hợp để biết cái khu nào là bà con chưa có từng nhận quà em nói dạ tụi em chuẩn bị đồ sẵn bữa nay vừa đủ anh ơi tại nếu mà đưa cho mình thì mấy chỗ khác người ta thiếu dạ qua bên hẻm 43 dạ dạ dạ thông cảm con nha tại con chuẩn bị đồ để ờ, cho đủ à, bên đó để đi vừa phát giờ mình nhận xong rồi cười khác người ta thiếu nữa tội nghiệp không anh anh ơi anh ờ, hồi nữa có anh cảnh sát khu vực ra anh chạy ra hồi nó công anh anh thấy anh nữa không được này em chuẩn bị sẵn đồ cho mấy người bên đó hả anh thông cảm giùm em nha dạ không anh thông cảm giùm em ạ à. Phước chào 438 à, cô chú anh chị đang xem nha Mình chuẩn bị qua bên à, hẻm 43 nha 43 anh bệnh thì mình sẽ gửi thêm 40 phần nha Tại vì à, hôm nay thì mình có lên danh sách sẵn Rồi chuẩn bị đồ sẵn cho các cô chú anh chị Chút nữa mình sẽ qua hẻm 33 bên Quang Trung nữa nha Bữa nay chuẩn bị tới một trăm mấy phần quà luôn Thì hồi chiều Phước cũng vừa mới nhập thêm 3 tấn gạo với 2.000 ờ, hộp dịch để ờ, chuẩn bị ờ, tiếp tục hỗ trợ cho bà con cũng nhờ sự đồng hành của quý mạnh thường quân Phước đặt rồi ngày mai người ta sẽ chuyển tới và trả tiền xong rồi luôn rồi à. giờ đang đợi xe ra mình sẽ đi qua bên hẻm 43 không cái này là cái nón đen á tại nó hai hai nó hai ờ, nó hai ờ, lớp trong lớp ngoài tại em đổi lời bữa nay em đội ờ, em đội hướng lớp lớp vàng ngoài tại mang dép đỏ bằng áo xanh rồi đội đội thêm cái nón vàng nữa cho nó giống đèn xanh đèn đỏ à. giống như cây cột đèn xanh đèn đỏ luôn đây hôm nay thì có kết hợp với anh trường bên cảnh sát khu vực của phường Thới Bình tại vì ảnh thì ảnh gần cái khu này những khu nào mà là trên phạm ngũ lão nè những khu nào mà đáng lẽ ra là phước không ghé lại phạm ngũ lão luôn á tại phạm ngũ lão trên này thì uh, hẻm này hẻm kia rồi nó lòn rồi bà con ra nhận được lúc nên uh, nhờ sự hỗ trợ của anh bên ờ, cảnh sát khu vực để biết rõ hơn chỗ nào chưa có ai cho và chỗ nào đã có người cho nhiều rồi mình sẽ dành ưu tiên cho những những hộ nào mà chưa từng nhận giờ mình qua bên 77 nha không bữa nay tụi con chuẩn bị đồ sẵn cho mấy cái dãy à, nhà trọ sinh viên rồi dạ hiện giờ để hồi nữa anh trường ở đây ra anh anh chỉ tụi con anh biết chỗ nào nhận rồi hay là chưa mấy phần ở đây nữa anh trường ờ, nhà trọ 8 phần 8 phần hả 8 phần 8 phần nữa rồi để mé bên góc bên đây đi tám à tám à cái này này là chó này là chỗ thấy mày nó xuống luôn nó nhiều phần à mấy người có ra đủ rồi ừ đó đủ rồi cô đó giờ có nhận quà phần nào chưa ờ, cô cô cô cô có nhận quà lúc đó giờ của nhóm nào chưa chưa sao suy nghĩ lâu quá vậy thiệt không đừng có vụ con nha đừng có nhận thì nói mình có nhận nha để con biết chứ đừng có nói chưa rồi ừ. à, ờ, mà lâu chưa ờ rồi cô bên đây có rồi luôn rồi phải không có có có ai cho chưa gần đây chưa phải không lấy thêm hai phần nữa cho hai cô này luôn có gì thì mình nói thiệt với con để con biết dạ rồi rồi anh bỏ xuống rồi bỏ xuống rồi bỏ xuống rồi bỏ rồi anh bỏ xuống hai bịch mì phải không lấy hai bao gạo nữa hai rồi nè của cô hai cô lấy trước đi rồi xong rồi mình đi vô đi để ờ, đứng ở ngoài đường dạ. nguy hiểm rồi ok dạ được rồi có kìa thôi rồi rồi dạ không có gì ạ à. rồi phần này là mình ăn lâu lắm luôn á cả tuần lễ á dạ dạ dạ, dạ. tưởng lại cho nước luôn chứ cái nguyên xe nước tưởng lại cho nước suối chứ cho người bình nước suối đem vô ờ, bốn có gì xách xe vô trong đi rồi ra đây đứng xếp hàng chứ cho gì biết cho gì ra xách xe đó rồi cho cái gì để anh khoảng tương anh còn ơi còn đi cho thuốc trong tim nữa Yeah, man. nha chỉ mới được giờ dơ ra sáu mấy Ờ, cái chú mà chủ hoang hoang thấy ờ, kêu cũng ra nè thì chú ra mới ờ, biết được à, chú ở hải bốn ba hả vậy anh đào ra lại khoảng trương anh đào đây đây ơi con đang đứng ngay chân coi em đang đẩy nè anh em mình bữa nay kết hợp với bên cảnh sát khu vực nha để với lại để họ biết những hộ nào hộ nào được rồi đưa đưa nhà trọ bây giờ anh phát đi biết nhà trọ nào anh phát đi có bịch mì trứng nữa chú có bịch mì trứng nữa dạ đúng rồi bịch mì trứng với trọng có hủ chao nữa đó có có trứng trứng trong cái hộp cơm hộp á đỏ đủ rồi chú ơi nhà trọ nào mà hồi chiều có người phát gọi đừng phát nữa nha anh dạ dạ có cái chỗ của chú hậu sửa xe đâu đứng sau đây tới em sao mấy cái hẻm anh trường mấy cái hẻm mà trăm mấy trên đây là chắc cũng có hỗ trợ rồi chứ hả à bên đó hả à à tức là một đường mà nó hai nó hai bên hả ờ, thái bình còn còn ai nữa nãy đâu có nãy giờ đưa con đưa xuống đây tới 8 lần đó với cô kia là 10 luôn á là 8 phần á là đủ rồi vậy là đủ rồi phải không chú hậu Rồi chạy ra hẻm 43 Lên xe ra hẻm 43 Chân chân chân Cô ngày chợ Hùng đó nè Đây gọi Hùng không? Đi, đi ra hẻm 43 ờ, ờ, Rồi lấy vậy lấy xuống bao gạo nữa ờ, Thành Không không không cái này cái này khác cô cái này khác cái này rồi không phải cái này khác, cái này là Rồi ok. Cái đó là bên của đúng không? Chạy đi em. Để hồi kéo ra đông dữ lắm. Kéo ra hồi đông rồi loạn lên chưa? Chạy đi lên xe chạy là hẻm 43 đi, lên xe. Phước bữa nay mới mới biết luôn một bên là Thái Bình một bên là An Hòa nhưng hai dách này. hai dách đây tới đây nữa bởi vì mình không phát bên đây là ờ, có ờ, quá trời rồi từ từ 40 phần từ từ từ từ đợi ờ, anh bên cảnh sát khu vực lại cái đó để giúp em xuống tiếp đòn rồi dạ dạ trời ơi quay anh hả đây hẻm 43 nhé đứng giữ khoảng cách ờ, xa xa <laughs> đông như quân nguyên luôn kệ <laughs> không sao cứ việc phát cứ ờ, mình ờ, cứ phát thôi đảm bảo trật tự thì cứ việc phát tại vì những những hẻm này thì chưa có ai hỗ trợ thì có bên cảnh sát khu vực với lại bên khu vực địa phương người ta có liên hệ thì ờ, mình phát nó an tâm hơn nó không có bị lỏng bà nào bà nào la tôi chích gôi điện <laughs> này nhiều đâu nha anh vợ 40 phần 40 phần phải không rồi vậy giờ tụi em giờ xuống 40 phần đi giờ mình giờ mình xuống 40 phần đi rồi xong rồi từ từ ra đừng có cho tràn ra nha tràn ra như ông dở tổ luôn á ờ, xuống, ờ, xuống xuống ờ, xuống một lần 10 phần đi cho nó đỡ rồi 5 phần rau xuống lần 10 đi rồi ừ cho ra lấy cho lẹ cho cho nguyên một người luôn đi từ từ từ từ còn chị từ từ từ từ

lấy cái đi xuống đây nè mấy méo đây ai đứng méo bên đây dòm nó xem đang nè hồi nó <laughs> bị bóc hết trơn rồi 10 người ra đầu tiên từ từ từ từ từ từ rồi mỗi người ba bịch vậy đó mỗi hộ gia đình đại diện một người thôi nha còn năm người nữa <laughs> đứng gần như ông vợ tổ vậy Đúng rồi rồi Ngân xuống tiếp này là chơi uh, ba hẻm luôn mì trứng mì trứng mì trứng mì trứng mì trứng đi rau đủ rồi dạ con con không có sữa chú ơi dạ. tụi con không có sữa dạ tụi con ờ, không có sữa rồi thôi xong rồi 10 người nữa tiếp tục ai nhận xong ờ, đi vô nha đừng có quay ra nữa nha Ê, cô này cô cô này đừng có nhào vô nha cái này của bên đây mỗi gia đình lấy một ờ, người lấy thôi phần quà này nó cũng đáng giá cỡ 200 ngàn rồi đó năm chú phần cao nữa đủ chưa rồi ở đây nữa nè rồi chuẩn bị 10 phần rau với 10 phần ờ, mì trứng để ở dưới đi rồi 10 người kế tiếp dạ chị dạ dạ rồi 10 phần nữa tiếp tục rồi mì trứng bên đây phải không rồi bên xe bên đây hết rồi còn bên đây Rồi sáu mười người ra tiếp. Rồi. <laughs> Giống, giống như ông vô năm sáu mười. Trời. cảm ơn mạnh thường quân nhiều lắm nha. Dạ. Đây này Trừng ơi. Rồi, xong rồi phải không? Rồi bên hẻm một là bao nhiêu nữa anh Trường? Bên đây xong rồi đó. 14 phần bên hẻm một xích đây phải không? Rồi. 40 phần đủ rồi mà bốn chục bốn chục đủ rồi còn thiếu mấy người mấy người ở đây còn thiếu mấy người ba ba hay là năm rồi rồi năm người thì kêu đứng yên tại chỗ đi rồi năm người đứng yên lấy xuống 5 phần nữa giùm anh luôn đi rồi vậy là xong nha mà hồi nãy giờ có ai nhận hai phần không không phải không rồi ok mỗi mỗi hộ một phần lấy con là được rồi tại mình à, chia nhau chia sớt còn nhiều hẻm lắm dạ dạ bốn người đó ra nè phan ừ, phan năm người phan từ rồi để tắt à, ờ, chút dưới anh phan à, phan phan cái này để cho người ta cái này cho cho cho cho cái này cho cho ta cái chú chú để sao rồi năm phần đó lấy đi rồi xong rồi đó nha dứt điểm nha rồi xong hẻm này nữa phải không còn mấy cô chú ở đây nãy giờ cô này đứng đợi nè chú này một hai ba bốn người phải không rồi bốn phần cho bốn người này nữa là xong rồi đó bốn phần cho bốn cái ờ, bốn người đứng đây nè ủa cái chú này có không không phải không có luôn rồi bốn phần cho cô chú bốn cô chú này nữa là xong rồi đó rồi chú bước ra đây luôn đi còn người nữa người nữa đâu mà đẻ ra hoài vậy thôi dạ, đi không có trò thôi đúng rồi hết rồi cô ơi nãy nói 40 mà giờ ra 45 rồi giờ thêm nữa nữa giờ là con hết kiểm soát được có ờ, hộ rồi rồi để con qua hẻm khác nữa dạ dạ dạ cái bé đeo mắt kiến với lại cô này là tuốt ở hẻm bên kia anh biết mặt rồi đừng xin anh nữa anh cho nhiều lần lắm rồi anh biết mặt em rồi đừng có xin anh nữa tại cái bé đó là phước nhờ, <laughs> cho mấy lần rồi phước nhớ mặt sinh mà lúc nào cũng ẩm theo đứa con bữa nay thì không có đi có đứa con ủa hẻm một là ở đâu ta tự nhiên tao đi ban ban tao không biết hẻm một ở đâu hẻm một ở đâu anh rồi kế bên luôn thì lúc nào cũng lại hẻm nào nó cũng phát sinh hết trơn à thì lúc ờ, cái đó là chuyện bình thường thôi cái gì vậy khỏe không khỏe đi đi tao đi bộ kế bên rồi hôm nay mình lòn lòn mấy cái hẻm ngoài của bên ờ, Thới bình phạm ngũ lão nha 77 77C 43 giờ vô qua hẻm 1 chút nữa mình sẽ về hẻm 43 ờ, ủa bên 33 Quang Trung bữa nay là cho sĩ luôn mới nhập đồ về mà có đồ nhiều mà chơi chơi lớn đi ha cô chú anh chị mới nhập về thêm 3 tấn gạo mà những nơi nào mình chưa phát thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ cho bà con với lại à, thật ra à, những khu như vậy mình phải kết hợp với bên à, chính quyền địa phương cảnh sát khu vực bởi họ mới biết gành được là có ai đã phát chưa chứ sợ bị tránh trường hợp mà một hộ nhận trước hai lần rồi từ từ từ từ ạ à. 14 phần sắp hết 14 phần ra luôn đi chơi xả láng sáng về sớm có em 3 tấn gạo thì uh, gom của mạnh thường quân lại uh, cũng được uh, uh, trên 2 tấn còn nhiêu thì uh, tự anh bù thêm tiền nha hột gà thì anh mua mới mua thêm 2 ngàn có mạnh thường quân hỗ trợ 1 ngàn hột gà và anh thì uh, tự bỏ ra thêm 1 ngàn nữa hõm gài thì à, cũng à, đang lu bu à, nhiều cũng có một số bạn kêu vào Phước vào và sau kê thì Phước chỉ trả lời ngắn gọn thôi sau kê ra lỗ thì bù vô cho Phước nha chắc chắn là lỗ rồi nhưng mà cô chú anh chị an tâm trước sau Phước cũng sao kê à để qua từng đi Phước sao kê coi mình lỗ nhiêu tiền rồi phát là chị số tiền nếu mà Phước nhờ đón không lầm là Phước nhận chắc khoảng cỡ sáu bảy trăm nhưng mà phát là bây giờ là tính hiện tại là chắc cả gần cả tỷ rồi đó thì để tới lúc đó sau kê ra là sẽ là cười xỉu luôn để coi coi có ai mù vô dùm không <laughs> ừ tao đang mong độ tao sao kê tao đưa lên cái rồi lúc đó để tao, coi ai vô cho tao quán đó về quán nó có cầm ngân hàng được không hả ờ. đó ngày hôm qua cũng có một số à, bạn à, lên nhắn tin kêu phước sao kê thì ok để phước sao kê dạ dạ Ê coi lại à, coi coi gạo đó còn không? Hồi nữa qua bên Bamba Quang Trung được không? Dạ em là Phước à. Trời ơi biết luôn ha. Chết luôn mới bị phạt 10 triệu chết luôn vậy hả rồi ok để chút nữa mình có gì mình vòng về mình lấy thêm nó nổi tiếng ghê không nổi tiếng mới phạt 10 triệu luôn á cô chú anh chị chỉ nổi tiếng vụ án 10 triệu thôi chứ không có nổi tiếng gì đặt anh Phước là Phước Không, mày phải đặt anh Phước 100 100 Mày đặt Phước 100 Giống như 300 triệu 7 á ừ không đâu nếu tính ra lỗ mấy tỷ chắc không lỗ mấy tỷ đâu chắc ờ, lỗ ờ, cũng khoảng cỡ một trăm mấy thôi trăm mấy triệu trong khoảng 200 triệu đổ lợi từ dịch tới giờ thì Phước cũng đang ờ, để chờ để qua tầng sau kê này. đây nè trong ờ, trong ba tấn gạo này thì ờ, trên đó ờ, Phước có cập nhật đó thì các cô chú anh chị Hùng chỉ được có khoảng chắc cỡ 2 tấn 2 tấn 1 tấn 2 còn nhiều là Phước bù vô thêm mua để cho chọn 3 tấn hộp gà thì có người hỗ trợ 1 ngàn Phước mua thêm 1 ngàn ở đây có cái cái củ chặt ngã đó là xe nó biết rồi à, tự phát tự bỏ tiền bắt phải bắt sao kê nữa thì thôi để không sao phước uh, à, sao kê được hết trơn à dễ lắm rồi ok em rồi cảm ơn em nha về tháo rau đồ ra rửa lại nha bà con để cho nó để à, lâu được chút xíu chứ không thôi uh, nó bị héo dạ dạ dưới cái tiếng lên một à, phần là ba bịch luôn thấy nhiều quá không anh rau củ quả mì trứng trao với gạo đầy đủ hết rồi ok còn còn ai nữa cho cho anh này phải không rồi rồi gửi cho anh đó một phần luôn kìa lấy phần gạo mì với ai nữa còn sót ai bên đây nữa ủa cái chị này là ở đâu à, vậy cho chị này một phần luôn đi rồi hai phần 1 chạy 8 nhưng mà ở bên 7 xe rồi rồi ok rồi à, hai người ra lấy nè rồi ra nhận giùm em luôn nha không có nhận luôn đi <laughs> còn kêu vợ gì nữa ảnh <laughs> hiền thiệt luôn chứ <laughs> chạy về kêu vợ ra nhận rồi không có sao ha ok dạ dạ rồi xong hết anh chưa rồi xong rồi cảm ơn phước nhiều phước dạ dạ cảm ơn uh, anh em nữa dạ à, kỷ niệm rồi rồi ok anh rồi chị. anh cảm ơn đại gia đình nhé dạ dạ dạ rồi bây giờ à, anh em mình sẽ còn gì nãy giờ kêu ra xong ra nè thôi gửi cho ảnh luôn liền phần nữa đi nè ở đây uh... bước ừ, bước lên uh, lấy giùm anh uh... à, nè bước lên tự tự xử luôn đi anh nè lấy lấy lấy, lấy bao gạo xuống cho ảnh giùm anh toàn còn mì trứng không rồi rồi xong rồi xong rồi đó rồi giờ mình à, rồi tụi em về để lấy thêm qua bên Quang Trung hẻm 33 33 Quang Trung không đủ không? về thì mình về lấy thêm gạo á ai chạy qua bên uh, ờ, quảng việt 10 phần bệnh đó hả nói chung không đủ đâu cứ kệ đi chạy về cái đi về uh... lên đi cái một ờ đi tăng một luôn đi mới có mấy hẻm này đứt hết ngơ ờ, chắc cũng có trăm mà có trăm phần rồi đó anh em chờ ai trăm phần thì uh, tương đương 500 kg gạo giờ mình về mình lấy thêm nha như họ đã hứa hôm qua ở hẻm 33 Quang Trung sau khi mà về là lên danh sách xong thì uh, bữa nay Phước sẽ quay trở lại để uh, gửi cho bà con ở đó uh, bà con bên đó thì uh, xin uh, 20 phần và cũng đang chuẩn bị ở bên kia để chút nữa Phước ghé Phước gửi <coughs> nãy lên xe nặng quá thằng giờ <laughs> chứ về <laughs> chứ cho sạch hết trơn rồi giờ mình về chở gạo rồi bye bye cô chú anh chị nha chút nữa à, mình sẽ à, tiếp tục cho nha bây giờ mình xin phép tắt máy nha để à, đăng ký 3G lại sợ hồi hết 3G